Xin chào tất cả anh em đang xem kênh của Tấn Tuân Casino Thì uh, hôm nay Tấn uh, làm cái clip này muốn chia sẻ với anh em một số kinh nghiệm và một số kỹ năng Để anh em uh, có thể chơi cái bộ môn uh, sóc đĩa sóc đĩa bịp này Thì uh, anh em đã tự hỏi mình là đã khi nào anh em ngồi cả ngày Anh em cầm cái bát cái đĩa anh em tập sóc bao giờ chưa Hoặc là anh em tự hỏi mình là đã khi nào anh em ngồi anh em sóc mà anh em tập nghe cái tiếng vị nó rơi bằng bao vina cả ngày khi nào chưa hoặc là có thể một tháng đây là nói theo ngày chứ chưa nói theo một tuần hay một tháng đó thì uh, kinh nghiệm thứ nhất là uh, anh em là phải chịu tập trước tiên uh, đi đánh sóc đĩa thì uh, công nghệ thì vẫn phải kết hợp với kỹ năng của bản thân ví dụ như anh em muốn tập một cái đoàn đơn giản như là uh, một cái nhẫn này đi đây đây là một cái nhẫn này. ví dụ mà một người hoàn toàn mới đeo cái nhẫn này vào thì nó cũng không có tác dụng gì cả nó quân vị nó vẫn nhảy lung tung hết cả lên nhưng ví dụ bây giờ đang là sắp đôi à, như tấn là đã được tập luyện đấy, đã có kỹ năng thì bây giờ tấn chỉ cần cầm lên này tấn sóc bình thường này đấy, tấn sóc rất bình thường luôn này quân vị bên trong nằm nguyên đấy đây là cái kỹ năng đã được luyện tập là chặn vẫn nằm nguyên là chặn này đấy thì à, đối với một người mới thì khi sóc như thế này thì nó sẽ nhảy quân vị lên nó sẽ nhảy quân vị lên nhưng đối với tấn thì có thể sóc 10 hay là 100 ván thì nó vẫn nằm yên thì ví dụ mà đang là chẵn này mà làng nó đánh lẻ thì mình bán thêm này, này chẵn thừa thêm tứ tử nên sắp à, sắp đôi vẫn là sắp đôi này ví dụ cái nhẫn này thì đang là cầu lẻ thì mình sẽ giữ ở cầu lẻ chuẩn 100% luôn Nói chung là đối với người mới thì là sẽ chưa quen đối với người mới sẽ chưa quen đánh cái nhẫn này à, Trần muốn nói ở đây nó là anh em ờ, cho dù là có chơi cái đòn nào đi nữa thì cũng phải luyện tập thì đi đánh sóc đĩa kể cả anh em ờ, là tay con anh em đánh thì anh em cũng phải tập tập ở đây nó rơi vào nhiều hình thức là nói chung là kinh nghiệm của người chơi thì nó rất nhiều cách thức chơi khác nhau thứ nhất là chơi ờ, theo cầu có những người người ta sẽ chơi, chơi, chơi theo cầu có những người thì sẽ chơi theo ic, có những người thì sẽ chơi bằng à, à, hên xui tức là không có cầu cũng không có IC cũng chỉ hên xui thôi à, thích thì đánh không thích thì thôi không có một cái lý do nguyên lý gì cả đấy chỉ tôi thích thì tôi đặt thôi đấy những người đấy hầu như là 100% là 99% là thua đấy 5 năm đấy đánh xanh chín đấy nhưng là 99% là thua đó còn à, như ví dụ mà ngày xưa là nếu mà anh em có chơi bằng quân Vina thì anh em ờ, đã nghe câu chuyện là cắt vát cắt vát để tập nghe thì ờ, đấy là một hình thức còn à, chơi bằng cầu hay là chơi bằng à, IC thì nó cũng mang tỷ lệ thôi nói chung là hôm nay tôi đỏ thì tôi đánh cái cầu này nó được nhưng ngày mai tôi đen thì tôi, tôi vẫn thua đấy cho nên là anh em nên tập những cái gì nó chắc chắn nhất ví dụ như là Đấy, đi đánh sóc đĩa anh em ờ, đưa được đồ vào thì anh em nên đưa đồ vào chỗ nào mà anh em nhìn thấy là ở ừ, chỗ này tôi đưa được đồ vào thì tôi đánh ví dụ mà chỗ này tôi đưa được uh, quân vị vào thì tôi đánh bằng uh, uh, đồ quân vị không tang có chỗ uh, sân nhà tôi thì tôi có thể đưa được cái bát này vào thì tôi đánh bằng bát nhưng cái bát này là bát chợ đang nói cho anh em biết là chia sẻ cho anh em hiểu thì ví dụ anh em nào mà có quan tâm thì có thể đăng ký kênh của Tấn Tuân Casino sẽ chia sẻ tới anh em tất cả những cái công nghệ ví dụ mà à, nhiều anh em cũng hỏi là bây giờ mà không cần đeo nhẫn à, tay chân à, chỉ cần sóc cái thì có cách nào không anh thì có chắc chắn là có tại vì đây đây là quân vị bát đĩa xanh chín nhé quân vị bát đĩa xanh chín à, tấn là một người thợ cho nên là tấn cũng đào tạo được à, rất nhiều anh em rồi thì bây giờ tấn biểu diễn cho tất cả anh em xem quân vị bắt đĩa xanh chín mình chỉ cần sóc cái thôi là mình có thể biết bên trong là chẵn hay là lẹ rồi cần tay ngay bát sóc rất bình thường này thôi đó như ván này là tứ tử này bát đĩa xanh chín này đó đây được gọi là đoàn đánh tiện trên không tức là quân vị bát đĩa xanh chín mình chỉ cần sóc cái thôi là mình có thể biết được bên trong là chẵn hay là lẻ rồi đó ván này thì nhìn không hết vị thì nhìn thấy hai đen một trắng này Đấy, nó chồng lên nhau này nhìn thấy hai đen một trắng này Đấy. Ờ, đánh tiện trên không này thì nó có hay là trôi được thầy thợ và không có tăng thích gì cả Đấy. nhìn thấy ba trắng này nét căng chưa Đấy. đây được gọi là camera bằng cơm đánh tiện trên không thì ờ, anh em nào có quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp cho Tấn qua số hotline trên màn hình Tấn sẽ chia sẻ cho anh em những cái đồ chơi sóc đĩa hiệu quả nhất hiện nay à, xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em